À, kính chào các quý anh chị quý nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh chứng khoán của tuần Tú TTF thì hôm nay mình cũng xin làm một cái video về nhận định thị trường ngày mai ngày 18 tháng 8 năm 2022 thì à, thị trường hôm nay như, đúng như nhận định ngày hôm qua đúng không ạ thị trường đều um, đi một trong cái một cái biên sai quay ngắn và có biên dao động nó lớn hơn ngày hôm qua rất là nhiều đây thì à, trên cái, cái màn hình đây các bạn thấy đây đây là cái dấu tích mà mình đánh dấu cái giai đoạn cái khoảng cách của nó biên độ nó dao động của ngày hôm nay thì có thể nói là biên dao động của ngày hôm nay ấy, thì nó không lớn như tuy là chưa có lớn nhiều như mình kỳ vọng tuy nhiên thì cái biên dao động nó cũng lớn hơn ngày hôm qua rất là nhiều và cái thanh khoản của ngày hôm nay nó lớn cũng lớn hơn ngày hôm qua đúng không ạ thì thanh khoản thị trường ngày hôm nay nó đạt trên 17.000 tỷ 17.600 tỷ trong khi đó thị trường ngày hôm qua nó đạt chỉ khoảng sấp xỉ gần 15 ngàn à, 15 ngàn tỷ và cái thanh khoản ngày hôm nay nó cao hơn 700 712 triệu cổ phiếu thì à, nếu như anh chị nào mà chưa biết được là thanh khoản ngày hôm qua nó như thế nào thì anh chị có thể vào cái phần thị trường đây các bạn các anh chị vào phần thanh khoản các anh nhìn so sánh này thanh, thanh khoản ngày hôm qua và thanh khoản ngày hôm nay thì thanh khoản ngày hôm qua thì uh, Đúng không ạ? Cái thanh cái thanh khoản ngày hôm nay thì là đầu phiên á, phiên sáng thì thanh khoản nó thấp hơn. Tuy nhiên vào phiên chiều thì vào nhất là dạ, bắt đầu từ cái giai đoạn mà gần 12 giờ à, gần 2 giờ chiều thì cái thanh khoản nó tăng đột biến. Và hôm nay các chị thấy là thế thị trường hôm nay là gì? Hôm nay thị trường hôm nay chính là à, kéo thị trường kéo dự chỉ số của thị trường hôm nay chính là dòng VIX cổ phiếu VSC, VSC. Đấy. Thì VSC hôm nay tăng tăng thì không quá nhiều đúng không ạ tuy nhiên nó cũng đủ tại vì cái cái trọng số của VIX nó rất là lớn trên thị trường chứng khoán cho nên là nó kéo thị trường lên rất là nhiều à, bên cạnh VSC còn có PDR phát đạt phát đạt đấy, bất động sản phát đạt rồi đó là chút xíu nữa chúng ta sẽ đi qua biểu đồ của hai hai công ty đó rồi cái điểm chú ý của ngày hôm nay là gì ngày hôm nay á, là nước ngoài quay lại bắn ròng là 46,75 tỷ trong khi ngày hôm qua là mua ròng 500 30 tỷ đấy 500 530 tỷ đúng không ạ và có một điều chú ý vào phiên ngày mai nữa chính là phiên ngày phiên ngày thứ sáu là cái phiên phiên ngày mai phiên ngày mai hoặc phiên ngày thứ sáu là một cái phiên đáo hạn phái sinh cho anh các anh chị nên lưu ý đến điều việc này nha tại vì nó là đáo hạn phái sinh cho nên là cái đội tạo lập nó đang có cố cố ý kéo cái chữ để giữ chỉ số đúng không ạ đây tạo à, à, sinh là ngày mai ngày mai chính là ngày cái phiên đáo hạn phát sinh thì à, cái gì à, à, về dự kiến phiên ngày mai ấy, phiên ngày mai nó là một tiếp tục là một phiên xanh xanh nhẹ loanh quanh của vùng này thôi cũng dao động à, câm tương tự như phiên này tương tự như vậy thôi không có biến động quá là nhiều còn sau vào viên các anh chị uh, chú ý phiên ngày mai nha thì phiên ngày mai mình nghĩ áp lực bán vào phiên ngày mai nó sẽ rất là lớn rất là lớn bởi vì à, phiên ngày thứ sáu á thì à, có một cái áp lực sạn thứ nhất là nó vào cuối tuần cái thứ hai nữa là nó kết thúc kết thúc cái chu kỳ đã hoàn ván sinh xong rồi thì khả năng đổi lái nó sẽ buông tay nó sẽ à, thả tay cho uh, cho cổ phiếu nó đi xuống đấy nó không có cố kéo nữa tạo lập không cố kéo nữa đúng không ạ thì nhìn chung thì trường hôm nay là chỉ xanh hầu như không có tăng nhiều đâu tăng 0,59 điểm thì chỉ là 0,05 phần trăm rất là bé rất là bé các chị không ạ rất rất là bé đấy và biên dao động ngày hôm nay nó lên từ 1271 đến 1280 tức là đoạn này đoạn thấp nhất là đoạn lên đây thì cái gap cái gap mà uh, vùng à, uh, 1286 này nó cũng là một uh, một cái gap khá là cứng cứng cần thời gian để ờ, lấp lại đấy rồi đó là về thị trường chung của ngày mai nha còn anh chị con anh chị nên nào mà chưa hiểu thì xem lại cái phần đầu của video này hôm nay tiếp theo á, là có những cổ phiếu nào đáng chú ý thì uh, ngày hôm qua hôm qua đúng không ạ hôm qua thì mình có <clears throat> có giới thiệu cho anh chị một số mã cổ phiếu như là gì là HDC đây HDC đúng không ạ hôm qua mình có nói là cổ phiếu HDC thì hôm nay nó bật trần rồi đúng không ạ một cái biểu mô hình rất là đẹp và cái, cái điểm mua đây mình à, nếu như anh chị nào mua cái cái phiên theo cái phiên hướng dẫn của mình thì đến nay hàng đã về rồi hàng đã về rồi và các anh chị lại ít nhất là trên 5 phần trăm 5 phần trăm đối với cái HDC đây thì cái cái ta cái target mình đặt target trước mắt là là 4 uh, target giá mua là 47 target 1 là 51 và đối với giá ngày hôm nay á, thì nó đã đạt target giá 51 rồi và các anh chị có thể cân nhắc là hoàn thành lợi nhuận đoạn bước đầu đối với cổ phiếu HDC HDC đúng không ạ rồi cổ phiếu ngày hôm nay mình có nhắc tới nữa là cổ phiếu của DIG ngày hôm qua mình có nói là cổ phiếu DIG thì đoạn này các chị mà mua theo mình thì đoạn này hôm nay thì hàng đã về đúng không ạ hôm nay có có lúc mà DG nó bật lên ra 42.656 đấy 56 và đối DG thì mình cho rằng DG vẫn còn điểm mua điểm này vẫn mua được vẫn mua được đấy đối với cổ phiếu DG đúng không ạ rồi còn những cổ phiếu nào nữa ạ Rồi cổ phiếu LDG đây LDG hôm nay cũng à, đúng không ạ Hôm nay cũng là một cái địa à, hôm nay LDG cũng bật rất là nhiều này LDG bật rất là mạnh lên tuy nhiên để cuối phiên nó có áp lực bán rất là lớn thì nó quay lại cái vùng tham chiếu thì nếu như anh chị mua ngày hôm nay thì cũng không có lộ hoặc là mua phiên ngày mai cũng không có lộ đúng không ạ không có lộ đúng không ạ các chị thấy này nó đi xiết nền đi ngang và nó đang cái volume nó đang giảm là chính là cái đoạn mà khả năng cổ phiếu nó sẽ bật là chính là vì vậy đấy rồi cổ phiếu của CTD đây CTD thì cái bật ngày hôm qua nó đã bật qua rồi và hôm nay nó nó đi lên và cuối về cuối phiên nó có áp lực chỉnh trở lại tiếp theo là cổ phiếu của Novaland và HBC HBC đúng không ạ đây HBC thì đối với cây cây này thì mình mình cho rằng nó vẫn vẫn còn có thể tham gia được đối với cổ phiếu HBC đoạn này HBC đúng không ạ rồi tiếp theo là cổ phiếu NVL NVL thì à, trong livestream ngày hôm qua ở ờ, à, trong video ngày hôm qua mình nói rồi nếu anh chị nào có thể cũng có thể cân nhắc tham gia đối với NVL ở ờ, phiên sáng ngày mai có thể mua sao vào phiên sáng sớm vậy thì phiên sáng sớm thì các anh chị mua cái giá nào đúng không ạ loanh quanh thì nó chỉ đặt ở cùng lắm ở, ở ờ, giá khoảng 83.7 83.7 là vùng này nhiều nhất là 83.7 đây đúng không ạ thì anh mua anh chị mua giá nào cũng lời đấy hoặc là nếu đây anh chị đợi đến tầm 10 giờ các anh chị mua là anh chị mua tầm giá 83 thôi 83 82.6 82.6 đoạn này 82.6 hoặc là 83 đi các chị mua 83 các chị vẫn lời rất là nhiều đó thì nếu anh chị mà anh chị nào mà xem video của tuấn tú ngày hôm qua thì chị đã mua được cổ phiếu tốt ngày hôm nay còn sau phiên ngày hôm nay nha đối với Novaland mình sẽ không khuyến nghị mua nữa không khuyến nghị mua nữa vâng cảm ơn các chị rồi chúng ta sẽ đi vào cổ phiếu tiếp theo là cổ phiếu nào nào à, cổ phiếu của CKG DXG và VCISAB CKG đúng không ạ CKG CKG hôm nay nó là một cái bật nó là một cái bật đấy nó là một cây bật với cái cây von khá là lớn nên nếu như anh chị mà hôm qua không theo được thì mình cho rằng phiên ngày mai uh, phiên ngày mai cũng có thể tham gia được đối với cổ phiếu này nếu như anh chị mà khi nhưng mà giai đoạn này các chị mua là phải xác định là khả năng thị trường nó sẽ chỉnh khả năng thị trường nó sẽ chỉnh đúng không ạ và CKG hôm nay có những lúc mà nó bật tăng trần rồi tăng trần và quay về về phím chiều nó đạp trở lại nó đạp trở lại và có những cái nhịp uh, nó chỉnh xuống giá mà có thể các anh chị có thể chấp nhận mua được ở phiên ngày mai đó là đối với CKG nha còn sau phiên ngày mai thì à, cái điểm mua nó đi qua rồi và anh chị đừng có hỏi là mình là có mua được hay không nha đối với cổ phiếu của CKG tiếp theo là cổ phiếu của DXG cổ phiếu đất xanh DXG thì hôm qua mình có khuyến nghị các anh chị mua từ à, phiên mua hôm qua đúng không ạ đây phiên phiên à, mua ngày hôm qua hôm kia mình đã khuyến nghị từ sớm rồi thì hôm nay hôm nay nếu anh chị nào vào từ sáng sớm thì vẫn còn được vào còn được thì hôm nay đến rồi có những lúc mà nó tăng lên 29.45 29.40 à 29.5 29.5 đấy và phiên chiều nó bắt đầu nó điều chỉnh trở lại áp lực điều chỉnh trung mua thị trường thôi nhưng nếu như anh chị nào bỏ qua các yếu tố về địa, thị trường chung chấp nhận chỉnh thì ok tham gia đối với giai đoạn này đúng không và đối với giá này vẫn có thể mua được nữa nha nhưng mà sau phiên ngày mai thì mình không khuyến nghị đối với cổ phiếu này nữa đúng không rồi à, cổ phiếu của VSC và SAB VSC thì hôm nay là cái ngày chốt à, chốt không hữu quyền của VSC Đấy, chính vì thế mà hôm nay thì tỷ giá của VSC có những phiên điều chỉnh và sáng nay có những lúc mà nó đạt gần trần nó đạt gần trần và có lúc điều về chiều bên chiều nó giảm xuống còn ba à, 36.500 36.500 đúng không ạ thì VSC đoạn này nếu như anh chị nào mà mua thì tùy anh chị cân nhắc nha tùy anh chị cân nhắc có thể theo dõi thêm để mua đối với cổ phiếu VSC rồi cổ phiếu của SAB SAB thì phiên sáng là có những lúc mà nó đạp xuống tuy nhiên phiên chiều nó lại đẩy lên phiên sáng nó đạp xuống chạm M MA 10 và sau đó bật lên đối với cổ phiếu SAB nha thì à, anh chị nào mua thì mua thì mình thì mua mua ngày cái này rồi các anh chị nào tham gia sau thì các anh chị chỉ đặt từ thì đặt nghiệp đối với cổ phiếu của mình thì đoạn này mình đã mua rất rồi còn anh chị nếu chị nào tham gia phiên ngày mai thì các anh chị tự cân đối nhá đó thì hôm ngày hôm trước nữa mình có mua cổ phiếu VSC VSC mình mua ngay cái này này mình mua ngay cái này luôn thì hàng hàng đến ngày hôm qua nó về mình bán ngay cái này mình rất là tiếc thật sự là nó chỉnh một phát là mình chịu à, tại vì mình thấy là cái mô hình của SAP nó ngon còn còn còn VSC này thì nếu như mình ráng đợi thêm một hôm nữa thì sáng nay mình bán con VSC xong mình cơ cấu con SAP thì nó cũng ổn ổn đúng không ạ rồi thì à, đó là các cổ phiếu mà các anh chị có thể chú ý ở phiên ngày mai và những điểm mua rồi nếu như các anh chị nào mà muốn tham gia vào cái room vip khách hàng của mình á, thì hãy nhanh tay bốc máy gọi theo số điện thoại đang chạy trên màn hình nhé gọi ngay cho Tuấn Tú để chúng ta vào à, à, vào cái room VIP khách hàng để chúng ta các anh chị được à, nhận những cổ phiếu mới nhất và giá mua tốt nhất ở thời điểm mua tốt nhất để tham gia thị trường à, và sắp tới đây thì mình có một tham gia một à, có mơ một cái lớp về đầu tư chứng khoán miễn phí cho dành dành cho tất cả các anh chị nhà đầu tư và điều kiện để tham gia là các anh chị phải có tài khoản ở trong do Tuân Tú quản lý đúng không và dự kiến sẽ mở vào đầu tháng 9 đầu tháng 9 thì uh, anh chị nào tham gia hãy uh, nhanh tay uh, nhanh tay inbox cho mình qua số Zalo đang chạy trên màn hình số điện thoại và cũng là chính là số Zalo đang chạy trên màn hình cảm ơn các chị đã xem video ngày hôm nay của mình Xin chào và hẹn gặp lại